đã lâu rồi tôi quên cô đơn lẽ loi sống không buồn không vui mình tôi với tôi đến lúc yêu em mới biết ưu tư mới biết tôi như kẻ mộng du lỡ yêu rồi giờ đây than van trách ai chỉ tại mình vô tâm không phân đúng sai lúc tin yêu đã buồn muốn nói thôi đã muộn đành buông xuôi giữa thế gian tay cớ sao đời luôn đắng cay đời than thở bên tai phải chăng tình như khói mây tâm hồn ta bối rối bên bờ tìm không ra lối sao nếu cuộc đời thôi khổ đau trần gian sẽ hân hoan khi không còn ai dối gian thiên đàng không xa lắm đó là vòng tay em ấm lúc đôi môi chúng ta gặp nhau yêu rồi giờ đây than van trách ai chỉ tại mình vô tâm không phân đúng sai lũng tin yêu đã buồn muốn nói thôi đã muộn đành buông xuôi giữa thế gian trách mõ bên tai cớ sao đời luôn đắng cay đời than thở bên tai phải chẳng tình như khói mây tâm hồn ta bối rối bên bờ tìm không xa lối nếu cuộc đời thôi khổ đau trần gian sẽ hân hoan khi không còn nãi dối gian thiên đàng không xa lắm đó là vòng tay em ấm lúc đôi môi chúng ta gặp nhau thiên đàng không xa lắm đó là vòng tay em ấm lúc đôi môi chúng ta gặp nhau